quay video của điện máy Cường Linh thì Hôm nay chúng tôi tiến hành làm giao máy sới đất chạy dầu trâu vàng 178 Cho khách ở Lục Ngạn Bắc Giang Đây, Đất trồng vải Ở Lục Ngạn Đây, Máy thì 178 Đây, Bộ ờ, sới Khách thì có lấy bộ sới đất này theo máy này Đấy, Và thêm một cày Bánh ờ, sắt để cày Đấy dòng này 178 nó to hơn anh à, <coughs> anh chuẩn bị cho cái hai cái chuối dài nhỉ cho hai cây chuối dài vâng

máy 178 ờ, thì mới thì ờ, côn à, ờ, chuyển hướng nó sẽ mang ra đằng sau như này đấy <coughs> đây trên đỉnh đầu này nó có dập nổi chữ 178 ở đây 178F đấy, động cơ 7 ngựa bình dầu ở đây đây là hệ thống ờ, bàn tay chuyển hướng này Đấy, tay chuyển hướng này làm rất là nhỏ ở đây cái cái khoảng cách tay cầm này rất là dễ cầm ga cầm rơi cho anh <laughs> chạy dưới kia lên ngất mất gần 3 tiếng <laughs> ừ, đường đường nhỏ đường gì đủ hai làn xe đi trước làm ruộng biết hay gấp con số <laughs> vâng giờ làm gia đình thì làm máy này thoải mái giờ nhẹ nhàng thì, ờ, cái này nó đem lên đồi các thứ được vâng vườn đồi để phơi đất cho nó phơi dầu đâu nhỉ dầu đấy chị chị đang ờ, Đúng rồi. <laughs> Vừa bán máy cày tàu xong rồi. Vâng. Ừ. Nó quay xoay sở thì nó khó. Đúng rồi. cho nhích ca nhích ga lên nữa đi cho ga hơi thấp ấy. cho ga căng lên tí mình là không làm rụng nước anh cái này chủ yếu làm đồi núi nhỉ trồng vải loại này để ờ, vườn làm làm giải này mình khoanh cái khoanh cái rồi để để bỏ phân vào đúng không? Thế thì ờ, anh phải sới qua trước, sới qua trước là sau làm cái ở nó rạch rãnh sau thôi. cứng vâng <coughs> khó khó lần đầu thôi sau làm có cái ấy làm nó dễ hơn đấy nó có chuyển hướng hay gì cần bóp là nó chuyển luôn mà à, ờ, anh làm ờ, đầu D8 rồi thì cái này nó dễ để cũng dễ quen có ờ, ba số tiến một số lùi vâng lời cái tôi biết vặn vặn cái này cho nó chặt chặt tí vặn vặn cái này vặn ốc này cho nó chặt chặt tí đây giật nó ấy cho nó dễ này Đây, đơn giản thôi cái này thì đầu tiên là anh à, tăng ga một tí nhá đấy anh lùi ra khi nổ mình để số không này nó đỡ đỡ, di chuyển máy này đấy thì khi anh nổ thì anh gạt át xuống ừ, gạt xuống vâng trường hợp mà nó dắt thế này thôi thì thôi trường hợp mà nó bung lên nhá thì anh giật nhẹ mấy cái này cái này thì nó để nó ăn đá. rồi anh thả ra anh giật hết hành trình nó nổ từ từ từ từ cái cái cái này anh phải gạt chân trống dưới để làm cái đấy anh để ngược lại giờ dậm dậm cái này đấy nó nó không ăn đúng không anh giật nhẹ vài cái rồi thả ra đấy thả ra một, một cái thôi lúc nào nó ăn thì thôi mình thả ra thấy à, chưa rồi chưa rồi đấy giật hết cỡ anh đứng anh anh đứng, đứng thế này thế này mình hết tình nó dễ hơn đấy, nó không ăn đúng không anh giật nhẹ này. đấy nó sẽ ăn vào vâng anh giật mạnh lên là được. ví dụ anh đi cả năm tay cao quá thì anh lại cần xuống đấy hạ lên xuống được à, đúng rồi hạ lên xuống được đấy mình tầm tầm người mình đứng nó thoải mái là được mà đấy ví dụ như đứng như này nó thoải mái này còn ví dụ anh cao lên quá thì mình đi nó mỏi thế thôi vừa tay anh là được thế nhớt tầm bao nhiêu tiếng thay đây có bọn em có lưu ý đến hết rồi thời gian sử dụng cũng như là thay nhớt gì nhớt gì có hết